Ôi hồi bồi trễ các anh em Ý rồi solo trễ nha anh em Tuyệt vời nào siêu chế đá đi nào tuyệt vời nha anh em Ôi rồi định hót trong lưới à em mời đại úy lại uh, tiếp tục thu phục được một con bội ché đấu ché nào có hót trong lưới lục không ui rồi đánh lại mồi có đánh lại mồi không ôi rồi nó hót kìa anh em Đấy anh em xem mỏ nó nhá Con bổi trong lưới lụp vừa đánh lại mồi Vừa hót trong lưới lụp Ché Anh em xem mỏ con bổi nhá Đấy anh em xem mỏ con bổi này <clears throat> Đấy anh em xem nó vừa ra mỏ nhá Đấy Đấy anh em xem nó nhá Ra giọng kép luôn Đấy Đấy, anh em xem con bổi ra mỏ nhá. Đấy nhá. Ui rồi kẹp luôn. Đây, anh em thấy chưa? Ok nhá. Clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn. Ok.